À, dạ vâng, xin chào tất cả anh chị và các bạn đang tính. Dạ vâng, ờ, tất cả anh chị và các bạn đã tiếp tục quay trở lại với kênh video. Đây là một kênh chuyên cung cấp về tất cả những sản phẩm máy làm cửa nhôm, cửa nhựa, uy bán chạy số 1 trên thị trường Việt Nam hiện nay. Và ngoài ra thì kênh này còn hỗ trợ cho tất cả anh chị và các bạn xử lý và khắc phục những tình trạng của máy trong quá trình vận hành và sử dụng. Và trong những video trước thì tôi đã có một cái ờ, video đó là hướng dẫn cho anh chị và các bạn cách đó là thay thế và kiểm tra van từ này và ngày hôm nay thì tiếp tục đến video ngày hôm nay thì ờ, tôi sẽ làm cái một cái video tiếp theo đó là sẽ giúp cho anh chị và bạn kiểm tra và thay thế cái ờ, cục chống ngược khoa này trong hệ thống cột điện đấy và ừ, ngoài tiếp theo cái video thay thế kiểm tra cái cục chống ngược khoa này chúng tôi sẽ có những video tiếp theo đó là sẽ thay thế các cục khởi từ và các cục chống ngược ờ, cục uh, á tổng này cho anh chị và các bạn anh chị và các bạn hãy đăng ký kênh để được theo dõi cũng như là được xem thêm nhiều những video tiếp theo về giới thiệu tất cả những sản phẩm máy làm của nhôm và nhựa hoặc là kiểm tra và khắc phục những tình, tình trạng của máy trong quá trình vận hành sử dụng cái thứ nhất trước tiên là về máy cắt hai là về những cái máy quay máy ép góc hoặc là tất cả những cái máy mà trong một tràn máy làm ở nhôm thì uh, ngày ngay đây thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị các bạn là cách kiểm tra cái cái cục chống đa khoa này thì uh, như anh chị và các bạn, các bạn đã thấy này thì trên màn hình đây thì cái cục chống đa khoa này khi mà nó đang hoạt động thì nó sẽ là hiện màu xanh đấy hiện màu xanh hiện màu xanh đây ạ thì uh, trong quá trình hoạt động thì có rất nhiều những lý do một là có thể là khi chúng ta đang hoạt động thì ờ, cái nguồn điện alpha người ta sẽ đảo đi đảo chiều thì nếu như mà không có hỏng cục chống alpha ấy, thì ờ, nó sẽ hiện lên màu đỏ đấy thì điện vẫn vào còn nếu như mà khi trường hợp mà chúng ta đang hoạt động đấy, ngày hôm trước hoặc ngày hôm sau á ngày hôm trước đang hoạt động ảnh hôm sau chúng ta bật lên đó, hoặc là đang sử dụng mà nó bị hỏng bị cháy á thì chúng ta phải biết được là cái này sẽ không sáng đèn nữa đấy, còn nếu như mà có đèn nhưng mà đèn màu đỏ ấy, thì cái này nó là, là ngược pha thì tôi sẽ đấu trực tiếp cho anh chị và bạn để các bạn anh chị và bạn để rõ hơn nhé dạ vâng và vừa rồi thì tôi cũng đã đảo đảo cái hai cái pha của cái, cái nguồn điện đá pha thì nếu như mà cái cục chống đá pha này nó không bị hư ấy thì nó sẽ hiện lên màu đỏ thì uh, trên bảng điều khiển này anh chị bạn có thể qua đây xem bảng điều khiển nhá thì uh, đây là cái bảng điều khiển này nếu như mà cái một cái trường hợp nhất đó là bị ờ, đảo chiều ấy thì cái bảng cái đèn này sẽ không báo nhưng mà cái nguồn điện nó sẽ đi vào trong cái bản trong cái tổ điện thì cái cục chống độc pha nó sẽ bị đỏ nó không phải là hiện màu đen màu xanh đấy thì chúng ta sẽ trước tiên ta sẽ kiểm tra bằng cách biết được có là tình trạng là bị hư cục ờ, bị ờ, đảo chiều điện ba pha thì chúng ta chỉ việc đảo chiều ngược lại thôi đảo hai trong ba giây đó là được thì chúng ta sẽ trở lại bình thường đấy đây là cái trường hợp đó là bị ờ, đảo chiều điện bằng nguồn điện ba pha này thì chúng ta chỉ cần ờ, đảo cái nguồn điện thôi đảo nguồn điện trên cái, cái ờ, cb tổng của người ta ấy là được đấy anh chị bạn có thể thấy không khi nếu như mà nguồn điện mà đủ đúng chiều của nó đúng ba pha chiều ba pha của nó thì nó là điện màu xanh à, còn khi mà cái đèn này nó mà không có điện đấy đấy hoạt động điện tất cả các máy còn lại hoạt động vẫn bình thường nhưng mà cái cục chống đảo pha trong máy cắt này hoặc là một trong các máy phay máy ống góc nó bị ờ, đảo chiều không có sáng đèn thì chúng ta là thay thế cục này thôi đấy thay thế cục này thì nó cũng đơn giản thôi chúng ta hãy tắt điện đi này tắt nguồn điện đi cái đó là bên trên này anh chị các bạn hãy để ý kỹ nhá cả phía trên và phía dưới nó sẽ có cái các có một cái nấc này một cái gài này đấy gài màu đỏ này cả đầu trên và đầu dưới chúng ta thả áo ra cởi ra sau đó là rút thẳng ra bình thường đấy rút thẳng ra nó sẽ có hai gài hai bên này đây này gài đây chúng ta để ý, ý kỹ này đấy gài trên và gài dưới đấy gài trên gài dưới chúng ta sẽ bẩy lên và rút thẳng ra và khi nắp vào thì anh chị và các bạn hãy để ý này nó sẽ có một cái g này đấy có rãnh này để nó sẽ đấu thì nó sẽ ờ, cho chúng ta này ờ, đây sẽ có một cái g đây đây g đây đấy chúng ta hãy cắm đúng cái chiều của nó là được đấy chúng ta đi tháo tháo cục này ra sau đó là sẽ một là phải mua mua một cái khác theo đúng cái cái nguồn điện của nó là 380V đấy ạ đấy thì chúng ta sẽ cắm lại ta mua cái khác về đúng theo đúng thông số của nó thì chúng ta sẽ thay vào thế và bình thường thì anh chị bạn nhớ để ý theo cắm theo cái chiều gân của nó nhá gân của nó này đấy cắm vào là được đó là gài lại hai cái à, chốt của nó vậy là xong rồi đó chúng ta sẽ bật nguồn điện lên và nó sáng ba pha bình thường đấy là cái cách chúng ta có thể là kiểm tra và thay thế cái ờ, cục chống đầu pha này và xin ờ, và vậy là cũng chúng ta đã hoàn thành xong cái cái vấn đề là xử lý cái tình trạng là bị hỏng của chống đầu pha xin cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã mất thời gian để theo dõi cái video này thì ờ, anh chị và các bạn hãy đăng ký kênh để được theo dõi thêm nhiều những video mới hơn thì chúng tôi sẽ có những video tiếp theo nhất là có thể là hướng dẫn cho anh chị và bạn xử lý và khắc phục thay thế những tình trạng của máy nó bị hư các điểm bị hư thứ hai là sẽ giới thiệu về cho tất cả anh chị và bạn tất cả những sản phẩm máy làm của nhôm một nhựa bán chạy số 1 trên thị trường Việt Nam hiện nay của công ty Factor Việt Nam một lần nữa thì uh, xin chào tất cả anh chị và bạn xin chào và hẹn gặp lại